nguyện à, thứ diệu hương vân biến man thập phương giới cung dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tín tác phật sự phổ huân chư chúng sinh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 đại a từ a đại a bi a thương chúng a sinh ơi đại a hi a đại a xa cứu hàm thức 话题。 chỉ tâm ma đảnh lễ tất cả chính à, pháp ba đời à, tốt đảnh lễ pháp phật na sâu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp mà khó được gặp người nay con nghe thấy vâng gìn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 Thích Ca Mâu Ni ơi à, Nam Mô Phật na Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đại chúng an tọa tụng kinh Kinh Phật dạy chưa của bao nhiều không bằng thấy đạo thuở xưa có một vị vua dòng bà. bà la môn tên là đa vị tá phùng thờ chín mươi sáu thứ ngoại đạo bóng một hôm vua phán khởi thiện tâm muốn làm việc đại bố thí theo pháp bà la môn vua cho chất của thất báo nhiều như núi rồi đem ra bố thí người nào đến xin được phép lấy một năm thân bảo vua bố thí như vậy suốt mấy ngày mà số chân báu không giảm đức phật biết vì vua này được phước duyên đời trước có thể hóa đồ ngài liền hóa thành một, một vị phạm chi đến nước đó vua thấy phạm chi đến liền ra đón tiếp sau khi chào hỏi xong vua bèn đứng dạy nói ngài có yêu cầu điều gì xin cứ nói ra chớ có nghi nan phạm trí thưa tôi từ xa đến muốn xin châu báu để xây cất nhà cửa vua đạp tôn lắm ông hãy từ bông lấy một năm châu báu rồi đi phạm chí liền bốc lấy một nắm ông đi bảy bước rồi quay trở lại ra về chỗ cũ vua hỏi sao ông không lấy phạm chi đáp bao nhiêu đây chỉ đủ nhà cưới vợ xong còn ruộng đất nô tỳ cháu ngựa thì không đủ để sắm vì vậy nên sao lại như vậy phạm chi đáp nếu có con trai con gái phải dựng vợ gả chồng cho nó chi phí mọi chuyện tính ra trên phạm chí nhận lấy rồi lại đem bỏ đi vua vô cùng ngạc nhiên hỏi ông tại sao phạm chí thưa xưa mất nhân duyên càng nặng ngày khổ lì càng dài của cái chứa đầy như nuôi không ích chi cho mình tham dục mưu đồ danh lời uống từ chuông lấy khổ đau sao bằng dứt tâm tham cầu học đạo vô vi tôi vì nghĩ suy như vậy cho không lấy vua nghe được những lời này tâm y bỗng nhiên khai ngộ nguyện vâng theo lời dạy sang suốt này lung ấy phạm trí hiện lại thân phận quang minh rừng rỡ bay vọt lên trụ giữa hư không vì vua nói kể thế gian đầy chân bảo chất đến tận trời cao vẫn không bằng thấy đạo giàu sang sánh được nào bất thiền tướng là thiền ác khắp đất trời lại nghe bài kể này nên vô cùng hoan hỷ vua và quân thân liền thọ ngu giới đăng quả tu đà hoàn à, thân đại chúng quỳ gối để phát nguyện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 từng bước thành tựu Bồ Đề vô thường. Chúng sinh lặn ngục trong biển khổ trầm luân cũng bởi vì chạy theo tâm tham cầu mong muốn không có đáy. Chư Phật ơn sâu thương xót chúng sinh mà thì hiện nơi đời, mang ánh sáng cứu độ quần sinh. Qua kinh văn chúng con được Ngài dạy, mạng người ở đời không có bao lâu, vạn vật vô thường sớm còn tối mất, nhân duyên càng nặng, ngày khổ lị càng dài. Của cải chứa đầy như núi, không ích chi cho mình, tham dục, mưu đồ dân lời, tự chuốc lấy khổ đau, không bằng dứt tâm tham cầu, học đạo vô vi. Này chư Tăng, chúng con hiểu được đạo lý giải thoát vô vi tịch diệt mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Dứt tâm tham cầu để đạt được an vui hạnh phúc tối thường. Chúng con xin phát nguyện ngày ngày quán sát vô thường, tinh tấn thực hành Pháp, quyết tâm đoạn trừ các dục, hành Pháp đầu đà, nương theo chí nguyện Sư Phụ, phát tâm Bồ Đề cầu vô thường đạo. Từ sự chân thật này,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 có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hương về nguyện khám pháp giới các chúng sinh à thấy đều thể nhập vô sinh nhẫn à, nguyện tiêu ba chương sách phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 tự à, quy à, y à, Phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng từ à, quý à, y à, pháp mời nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập mà kinh tạng ơi trí tuệ như a biển từ à, quý y tăng ơi à, nguyện à, cho chúng sinh ơi quán lý đại chúng ơi hết thầy không ngại